hoa ừ. vậy? Chào anh, em mới dọn tới nhà kế bên á Anh cho em xin cái mật khẩu wifi nhà anh được không? Ờ, à, yêu thì cho <laughs> ừ, Như vậy có quá sớm không anh? Em cũng mới dọn tới đây á Ít ra anh cũng phải dẫn em đi cà phê chứ Rồi lúc đó anh hẳn nói Ủa, em đang nói gì vậy? Anh nói mật khẩu là yêu thì cho Chứ anh có người yêu rồi

Hoặc vâng là bây giờ em sang cái trường thôi. Anh đang ở cái trường khi con trai buồn. Khi con gái buồn. Hôm nay em rất là buồn. Em rất là buồn. Nên em lên cái livestream này bởi vì em rất là buồn. đừng xa từng chiếc lá úa phai màu rụng dài ngoài hiên à, à, à. anh đi nào đây đây đây đây em ơi à. em ơi cái cách bao nhiêu ấy linh ôi trời ơi con đi học còn rơi con đi học bây giờ con mệt không con con mệt lắm con mệt mỏi lắm mẹ à con ghét cái cảnh ngồi đứa bên cạnh mà con cộng con mệt lắm mệt mỏi lắm mẹ à Con ghét cái cảnh đơn phương bây giờ xung quanh chỉ toàn là người lạ Có không mệt nữa đâu Ủa sao mày đi có mình vậy rồi bộ mày đâu vào Chia tay rồi sao chia tay mày có thấy đứa con gái nào á mà tối nào á đi hết quán nhậu thì tới quán nhậu khác không mày coi mày nhắn tức không ủa mà nó đi quán nhậu làm gì nó kiếm tao ai hút mà <laughs> chia tay đi tại sao anh nhìn tóc anh xem tóc thì như cái lông chổi á thì như thằng nhà quê tôi yêu mới rồi nhìn lại đi tóc thì bù xuống cái lông chổi rồi ai mà cắt đầu môi thôi đẹp trai với người yêu có tiền mua tô mà không có tiền mua nhân cách cả anh À, à thế làm sao mà À <laughs> đi cắt tóc rồi em đòi cắt tóc môi tao anh mua một năm mới được như này môi gì anh thấy cái bắt chen như bây giờ chen lại đang cắt tóc môi kia kìa còn lại mẹ chen gì mà chen tóc đang dài đang đẹp như em cắt môi xong người ta chửi thằng điên đấy anh thì không à bây giờ phải cắt như thế em mới yêu anh thế mà không yêu nữa không cắt nữa anh làm quá đi cắt đâu anh mà cắt đừng chia tay anh đi cắt đâu cắt bây giờ chết mẹ Thư Thư Em bảo Thế tình hình là em làm cái gì mà để ông Hùng bên kế toán Nói cho anh là em mặc váy quá ngắn ờ, Cổ áo xẻ quá sâu Khiến cho ông ấy không tập trung tư tưởng làm việc được Ông ấy đang kiến nghị đuổi em đây này thế nào ạ? Ừ, tất nhiên là tôi không thể để cái tình huống đấy ở trong công ty được Thế thì em ngày mai phải đổi cách ăn mặc à anh? à không ừ, anh đuổi ông kế toán rồi em, em còn cái váy nào ngắn hơn không ok hello it's me Anh Nguyên ơi! Ừ. Anh Nguyên! Ừ. Tôi nhỏ lớn anh Nguyên có sợ thằng nào không? từ nhỏ đến lớn anh chưa biết sợ thằng nào cả sợ mỗi thằng bố rồi à là đi luôn à bố ạ con lớn rồi con muốn tự học tốt lắm con trai bố tự hào của con đấy bây giờ đi luôn à vâng tạm biệt bố ơ cái thằng này nguyên cái thằng này